như là thời kỳ cập nhật dấu ấn vào tiềm thức là thời kỳ từ khi mới sinh cho đến lúc 6 tuổi hết 6 tuổi là nó đóng khung đóng khung nó trở thành nó trở thành tính cách của đứa trẻ đó và không có gì thay đổi được trừ những gì cập nhật thêm thắt được khoảng 10% nhưng khoảng 10 phần trăm đó là ý thức còn lại tiềm thức nó sẽ quyết định toàn bộ số phận của con người đó còn đối với loài động vật thì sói là 7 ngày thiên nga đó, là chỉ có 6 giờ đồng hồ thôi nên các bạn mà mà muốn thí nghiệm hạn <clears throat> mai các bạn cho một cái lò ấp trứng sau đó khi trứng gà hay trứng vịt nở các bạn cứ ngồi chồm hốp trước trước cái, cái đống trứng nở ấy, kiểu gì nó ra nhận là các bạn là mẹ đấy các bạn đi đâu nó đi theo đấy loài động vật hay loài người nó đều có cái thời kỳ này và cái điều quan trọng là khi chúng ta nuôi trẻ chúng ta không nắm được không nắm được và chúng ta cứ để đó cứ để cứ nuôi đó và không hiểu là cái thời kỳ quan trọng nhất là thời kỳ trước 6 tuổi chúng ta cập nhật cái gì nó trở thành tính cách của đứa trẻ đó mà đã trở thành tính cách thì các bạn biết gì đó nó là số phận đúng không ạ tính cách thì chắc chắn là số phận của đứa đó vì chúng ta không biết được không biết được là trẻ nó cập nhật những cái thông tin qua nhìn nghe đó qua nhìn nghe và chúng cập nhật chúng trở thành những cái dấu ấn trong tiềm thức thế là chúng ta gì ạ mải mê kiếm tiền chúng nó trẻ mà, thì chúng nó đòi hỏi chúng ta quăng cho nó cái điện thoại lúc này thì đứa trẻ không kết nối với những tần sóng tại vì tất cả tất cả những lời nói yêu thương này tất cả những cử chỉ hành động của các bạn với con trẻ đều mang một tần sóng rung động có. đều mang năng lượng ép không trực tiếp mà và các bạn không trao cho trẻ cái tần sóng này mà các bạn trao cho chúng một cái điện thoại và các bạn mở cái điện thoại đó ra thì các bạn biết đó một bộ phim các bạn xem diễn viên mà đóng xuất sắc quá nó đều có cảm xúc vào đó và các bạn xem phim các bạn có khi còn khóc còn hận còn thù như mình đang ở trong bộ phim đó thế đấy có phải là nó có một cái tần sóng rung động thì đối với một đứa trẻ non nớt mà các bạn đưa cho chúng một cái điện thoại chiếu những bộ phim hoạt hình ở đó và lúc này trong bộ phim đó có những cái tần sóng rung động gì thù à ghét à đánh nhau à nhảy chồm chồm à tố nghĩa là nội dung của phim đó và đứa trẻ vô tình cập nhật hết toàn bộ những cái tần sóng rung động này một thời gian sau các bạn thấy con mình nó ăn chẳng ăn ra đúng giờ ngủ chẳng ngủ đúng lúc đêm hôm cũng nhảy trồm trồm chúng ta bảo còn tôi bị tăng động hay sao đi khám thế là lôi đi bác sĩ khám bác sĩ kết luận còn bạn bị tăng động về thế là gì ối giời ơi sao tôi khổ thế sao số tôi lại khổ thế nhiều bạn ngay cái lớp đầu tiên thôi tôi, tôi tiếp xúc với bố mẹ tôi bảo quay lại nhìn lại cái điện thoại nó chiếu cái gì cái thời kỳ bé trước 6 tuổi cho tôi ngồi ngẫm không ồ à sao đúng thế thầy